Đức Phương xin chia sẻ về cách phân biệt về titan gel vuông hoặc titan gel đen đỏ truyền thống à, phân biệt về dòng cây titan thật giả này à, hiện tại thì cũng rất là khó nhưng mà cũng sẽ rất là dễ đối với những khách hàng nào à, cố gắng mà theo dõi cũng như để ý được những cái thông tin mà phương xin chia sẻ sau đây về hai dòng cây titan này thì à, có rất là nhiều hàng giả thì à, anh chị cố gắng theo dõi cái video clip mà phương xin chia sẻ đây à, để phân biệt được về cái titan hàng thật hàng giả sẽ như thế nào à, các anh chị thấy về cái titan hàng giả màu sắc hoa văn nó sẽ rất là khác và cái dạng mà hàng giả thì thường, thường sẽ là cái dạng mà nắp vặn ha đó nắp vặn và cái chất gel của nó rất là đặc màu vàng đó chú phương chia sẻ được cái hình cho các anh chị phương quay cận cảnh cho các anh chị xem luôn thường là hàng giả thì rất là dễ mà phân biệt nếu như các anh chị chịu khó tìm hiểu nhiều thông tin về nó và cái gel hàng thật thì phương sẽ chia, uh, mở ra cho các anh chị xem nha đây là dạng thật thì không bao giờ mà vặn ra được mà chúng ta phải dùng là chúng ta phải giật ra ha mình dùng một cái lực rất là mạnh mình mới giật được cái chai gheo đó mình cứ xoay mãi thì nó cũng không ra nhưng mà mình phải giật cái chai gheo thì nó mới ra được đó mình phải tác động một lực rất là mạnh mình để mở chai gheo và chai gheo ở trong mở ra thì bên trong là màu trắng ha bên trong là cái gheo màu trắng có hàng giả chúng ta mở ra thấy nó màu đen đó nếu như chúng ta tinh ý chúng ta nhìn thì sẽ rất được biết được để mua được dây titan thật giả tránh tiền mất tật mang và những cái nơi mà bán hàng lừa đảo đến khách hàng thì rất là nhiều nên cần là các anh chị nắm bắt được khi mà mua sản phẩm nào đó ngoài dây titan cũng như những sản phẩm khác đây là dòng dây titan gold cũng đã có hàng nhái hàng giả rồi phương đã làm phân biệt rồi à, bên tay à, bên trái màn hình thì đây là chai giả và bên phải thì đây là hàng thật đó nếu như mà nhìn thì các anh chị rất là khó mà phân biệt được rất là khó để phân biệt nhưng mà cần phải tinh ý lắm ha rồi cái hoa văn và cái màu sắc của hàng giả nếu như còn một chai thì sẽ rất là khó thì chịu khó là mình coi nắm bắt thông tin thật là kỹ và lựa chọn những cái nơi mua bán những cái nơi mà bán cái titan chính hãng nhất <coughs> đó đây là cái um, hoa văn cũng như bao bì bên ngoài của hàng thật và đây là cái chai giả chai giả thì cũng là dạng mà nóc vặn đến đó mình cứ vặn là nó sẽ ra mình cứ vặn là cái chai giả là thường nó sẽ ra đó rồi cái dạng ờ, mình mình vặn đây là cái nắp đây là hàng phay mà nó rất là là khó để phân biệt hầu như là rất là giống với cái rất là giống với cái dòng hàng thật đó rất là nhiều những cái mẫu mã hàng giả mà tinh vi hiện nay ở đây là chất gel mà cũng hơi lỏng lỏng ha đó rất là đặc ở ờ, xin lỗi đó thì nó rất là đặc nó không có lỏng ha đó nó sẽ rất khác rất là khác so với cái dòng hàng thật là cần mua hàng thì chúng ta phải theo dõi rất là kỹ và phải là phải nói là khách hàng phải thật là thông minh để lựa chọn những cái nơi nào mà bán hàng uy tín đến khách hàng anh đây là cái dòng hàng thật của bên mình thì mình phải giật mình cũng phải giật ra một cái nắp là mình phải giật ra như thế này đó để mà mua được chính hãng thì cũng sẽ rất là khó đúng không ạ bởi vì là thiết kế những cái bao bì những cái mẫu mã rất là giống nhau để mua được hàng thật thật sự rất là khó với cái dòng cái Titan Gold hiện nay thì à, đang được khách hàng sử dụng rất là nhiều đó đây là cái chất gel của hàng thật ờ, gel là nó phải sền sệt ha nó không đặc giống như là cái hàng giả hồi nãy đó gel là phải sền sệt giống như là phương đang à, chia sẻ đến các anh chị đây đó treo bên này rất là đặc đó hai bên nó khác nhau ha nó khác nhau rất là nhiều nên các anh chị mua hàng là mình phải để ý tinh mắt lắm đó à, vì là, là nắp trắng thì chúng ta mở ra nó đều như nhau nhưng mà cái chất gel một bên đặc một bên lỏng một bên sệt sệt nó sẽ khác nhau nên là cần mua hàng mình phải thật sự là lựa chọn rất là khó đó các anh chị thấy không đặc điểm của những cái dòng hàng giả đôi khi là sẽ rất là dễ nhận, dễ nhận biết nếu như chúng ta lựa chọn những cái nơi bán hàng hàng thật hàng chuẩn chính hãng thì đương nhiên hàng giả và đừng có tham giá rẻ